trong nắng ngắm mùa xuân tôi nhớ về con tàu năm ấy yêu đất nước bình yên ta nhớ hoài con tàu năm xưa giữa trung khơi con tàu cưu mang một trái tim rộng con tàu cưu mang một đấng anh hùng dân trắng xưa ta bôn ba cùng qua bến nước tàu đi Tôi mãi tìm trong nghìn tia nắng Trên bến nước ngày nay Ta thấy rồi muôn nghìn yêu thương Dừa trùng khơi Nỗi niềm rưng rưng hạt cát tận người Nỗi niềm rưng rưng tận trái tim người Và tôi thấy Những phong ba chờ người